Xin chào quý thầy cô Trong video ngày hôm nay tôi xin hướng dẫn quý thầy cô cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom trong việc dạy học trực tuyến Đầu tiên để cài đặt được phần mềm quý thầy cô mở trình duyệt web truy cập vào địa chỉ zoom.us xịt download Sau đó quý thầy cô tải phần mềm Zoom Live Formatting Chúng ta ấn vào nút download Sau khi tải về thành công, quý thầy cô nhấn trực tiếp vào phần đã tải về để phần mềm được cài đặt vào máy tính. Sau khi cài đặt thành công thì phần mềm Zoom sẽ tự khởi chạy. Quý thầy cô nào xài Win 10 thì có thể thấy là Zoom nó không xuất hiện ở ngoài màn hình desktop thì chúng ta có thể vào nút sạch Windows khỏi vào Zoom thì ở đây chúng ta có thể khởi chạy phần mềm từ đây để tạo được một lớp học trực tuyến thì phần mềm yêu cầu chúng ta phải đăng nhập vào phần mềm thì ở đây quý thầy cô bấm vào chữ sign in ở đây quý thầy cô có thể đăng ký tài khoản mới hoặc có thể sử dụng tài khoản của Google hoặc Facebook để đăng nhập vào hệ thống thì ở đây tôi sẽ sử dụng tài khoản của Google thì chúng ta lựa chọn tài khoản của chúng ta để đăng nhập quý thầy cô nhấn vào nút mở zoom để khởi chạy lại phần mềm Như vậy, đây chính là giao diện chính của phần mềm sau khi chúng ta đăng nhập. Tiếp sau đây, tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô cài đặt một số chức năng cơ bản của phần mềm thì đầu tiên quý thầy cô click vào nút cài đặt ở góc phải thì phần Railroad thì quý thầy cô có thể chách vào ô Show My Connect Time để hiển thị thời gian chúng ta giảng dạy ở phần video thì mặc định thì khi chúng ta đưa cái chữ webcam của chúng ta thì chữ nó sẽ bị ngược vậy quý thầy cô cần chỉnh lại thì chúng ta ở phần My Video cô bỏ chết ở phần Mirror My Video chúng ta bỏ dấu check xanh này thì lúc này thì cái chữ đã hiển thị đúng cô có thể chọn Enable HD để sử dụng hình ảnh sắc nét tiếp tục ở phần audio thì phần này giúp quý thầy cô kiểm tra lại loa hoặc là micro của chúng ta xem đã kết nối thành công chưa tiếp tục là ở phần Virtual Background thì phần này quý thầy cô có thể điều chỉnh cái phông nền phía sau chúng ta thì để làm được điều này thì đòi hỏi cái phông nền phía sau chúng ta phải là cùng một màu duy nhất thì quý cô có thể lựa chọn hình ảnh thì ở đây do phông nền phía sau của tôi chưa có đạt chuẩn thì nó vẫn còn lon lỗ như sự dời chỗ tiếp tục là phần recording thì phần này giúp quý thầy cô lưu lại toàn bộ quá trình học của quý thầy cô khi chọn chức năng ghi âm GTGO có thể thay đổi nơi lưu của phần mềm còn mặc định thì phần mềm sẽ lưu ở phần document zoom tiếp theo là phần raw file phần này thì GTGO có thể chỉnh sửa lại ảnh đại diện hoặc là chỉnh sửa lại một số thông tin chúng ta tiếp tục quý thầy cô chọn đóng lại tiếp theo tôi xin hướng dẫn quý thầy cô xem mã ID của chúng ta cũng như cố định mã ID cho mỗi lần chúng ta mở lớp học trực tuyến thì để xem được điều này, có thể cậu lít vào nút mũi tên, cảnh ô như Messi. Thì mãi đi chúng ta sẽ nằm ở dòng cuối cùng. Thì để cố định mã này lại, thì quý thầy cô check vào ô BMI ở phía trên. Thì mặc định khi quý thầy cô check vào đây, thì ở phần phía trên, Start with Video nó sẽ tắt. Tức là khi quý thầy cô tạo lớp học, hình ảnh của quý thầy cô sẽ không hiện lên. Quý thầy cô muốn hiện lên thì chúng ta cứ check vô đây tiếp tục quý thầy cô lít vào cái ID của chúng ta chọn BMI Setting. Trong phần này, quý thầy cô có thể đặt mật khẩu cho mỗi lần học sinh truy cập vào cái ID lớp học của chúng ta. Thì quý thầy cô đặt mật khẩu thì quý cô check vào ô Require Meeting Password, sau đó nhập mật khẩu. Còn quý thầy cô nào không muốn nhập mật khẩu thì chúng ta bỏ check phần này. Quý thầy cô có thể kéo xuống phần Advanced Option. Ở đây quý thầy cô có thể chọn vào Automaticon record meeting on location my computer tức là khi chúng ta bắt đầu lớp học thì phần mềm sẽ tự động ghi hình lại toàn bộ quá trình dạy học của chúng ta sau đó quý thầy cô chọn save như vậy quá trình cài đặt cơ bản là được hoàn thành bây giờ để tạo được một lớp học trực tuyến thì quý thầy cô lít chọn vào ô biểu tượng màu cam có hình máy quay quý thầy cô chờ đợi trong giây lát để phần mềm kết nối sau đó cô chọn John Wick Computer Audio để phần mềm sử dụng hệ thống âm thanh trên máy tính của chúng ta. Như vậy, chúng ta đã tạo thành công một lớp học trực tuyến. Quý thầy cô có thể thấy, ở góc bên trái thì phần mềm đang ghi âm lại toàn bộ quá trình giảng dạy của chúng ta. Ở góc bên phải hiển thị thời gian chúng ta giảng dạy. Quý thầy cô có thể phóng to màn hình bằng cách nhấn vào nút Enter Full Screen. Tiếp theo, tôi xin hướng dẫn quý thầy cô sử dụng một số chức năng chính của phần mềm để tương tác với học sinh trong quá trình giảng dạy của chúng ta. Thì đầu tiên, đó là chức năng tắt mở âm thanh. Thì khi quý thầy cô lít vào biểu tượng này, thì chúng ta đã tắt âm thanh của chúng ta. Khi này, lúc này chúng ta nói thì học sinh sẽ không nghe thấy. Thì để mở lại, quý thầy cô nhấn vào nút này một lần nữa. Tiếp theo là phần tắt mở hình ảnh hiển thị của chúng ta. Thì chúng ta có thể tắt đi bằng cách click vào nút Stop Video. Thì lúc này màn hình của học sinh sẽ hiển thị lên cái hình đại diện của chúng ta. Thì để mở lại thì cô nhấn một lần nữa. Thì đây tôi xin phép được tắt đi. Tiếp theo là phần Manage Participant là phần quản lý học sinh của chúng ta thì khi quý thầy cô click vào đây vậy thì cô sẽ theo dõi được có bao nhiêu học sinh đang tham gia và bao nhiêu học sinh đang mở mic cũng như là tắt mic ví dụ ở đây tôi muốn tắt micro của học sinh Nguyễn Văn A thì tôi sẽ lít vào nút mute lúc này micro của học sinh Nguyễn Văn A đã tắt đi chúng ta có thể thấy biểu tượng micro bị gạch chéo màu đỏ thì khi yêu cầu học sinh phát biểu thì quý thầy cô có thể mở lại bằng cách ấn vào nút unmute thì lúc này video của học sinh Nguyễn A đã mở và học sinh có thể phát biểu. Còn bình thường thì quý thầy cô sẽ tắt mic tất cả học sinh để tránh đi tạp âm trong quá trình giảng dạy. Thì quý thầy cô tắt mic tất cả học sinh thì quý cô lít vào nút mút on. Chọn Z. Như vậy micro của tất cả các học sinh đã được tắt. Để mở lên tất cả thì quý cô có thể chọn unmute on Tiếp theo, tôi xin hướng dẫn quý thầy cô sử dụng chức năng Sharing dùng để chia sẻ màn hình của chúng ta đến với màn hình của học sinh. Thì để sử dụng chức năng này, quý thầy cô nhấn chọn vào nút Sharing. Thì ở đây, quý thầy cô có thể chia sẻ cái đầu tiên đó là whiteboard, tức là một cái bảng trắng. Thì quý thầy cô nhấn nút share. Thì lúc này, dưới màn hình học sinh sẽ hiện lên một cái bảng trắng như này chúng ta có thể viết hoặc thêm test thì để xóa tất cả chúng ta nhấn nút clear để tắt chức năng xe này quý thầy cô nhấn vào nút tớp xe tiếp theo để xe được một bài giảng dạng bấu bôn hoặc quạt thì yêu cầu quý thầy cô phải mở sẵn bài bó bôn chạy sẵn ở dưới thành tích 3 sau đó quý thầy cô khi ấn vào nút share thì chọn đến bài giảng của chúng ta thì lúc này màn hình học sinh sẽ thấy được bài giảng của chúng ta khi chúng ta trình chiếu quý thầy cô cũng có thể sử dụng chức năng vẽ của phần mềm để vẽ khoanh tròn thêm tết cũng như là xóa thì để dừng chức năng này yêu cầu chọn cấp xe tiếp theo là phần chat phần này giúp chúng ta có thể nói chuyện với tất cả các học sinh trong lớp cũng như là nói chuyện với một học sinh nào đó thì ở đây để nói chuyện với học sinh Lê Văn B tôi chọn học sinh Lê Văn B sau đó chọn enter thì lúc này học sinh Lê Văn B sẽ nhận được tin nhắn của tôi khi chọn everyone thì mọi người ở trong lớp học sẽ thấy được tin nhắn này tiếp theo là chức năng record chúng ta có thể thấy ở đây phần mềm đang ghi âm lại toàn bộ quá trình giảng dạy để tạm dừng thì cô có thể tạm dừng lại tiếp tục thì chúng ta nhấn play để stop hẳn thì cô nhấn vào biển biểu tượng ô vuông cuối cùng là phần reaction thì ở đây một số biểu tượng cảm xúc như vỗ tay like cô thích thì chúng ta nhấn vào để kết thúc lớp học quý thầy cô chọn vào chức năng Enmetin. Khi này, phần mềm sẽ cho chúng ta ba lựa chọn. Thứ nhất, quý thầy cô có thể bấm cancel để trả lời lớp học. Thứ hai, đó là Enmetin for all. Khi chúng ta nhấn vào chức năng này thì chúng ta sẽ kết thúc lớp học, tất cả học sinh sẽ rời khỏi lớp học luôn. Bên cạnh đó, chúng ta có thể chọn chức năng Leave Meeting. Khi này thì chúng ta sẽ là người rời khỏi lớp học để trở lại lớp học chúng ta thì quý thầy cô chọn những chức năng join dọc đầu tiên quý thầy cô gõ vào cái id của chúng ta hoặc có thể bấm vào nút mũi tên sau đó chọn vào id của chúng ta chọn join chọn join with computer audio thì lúc này chúng ta đã trở lại với lớp học của chúng ta thì để dừng hẳn lớp học quý thầy ta chọn chọn chức năng End Meeting for All khi này lớp học chúng ta sẽ dừng hẳn và lúc này phần mềm cũng ghi hình lại toàn bộ quá trình giảng dạy và xuất ra cho chúng ta thành 3 file như vậy tôi vừa hướng dẫn quý thầy cô cài đặt cũng như là sử dụng một số tính năng cơ bản của phần mềm Zoom trong việc dạy học trực tuyến trong thời gian sắp tới trường chúng ta sẽ triển khai phần mềm Zoom về việc dạy học trực tuyến. Quý thầy cô có thể tải phần mềm, cài đặt và trải nghiệm một số chức năng. Trong quá trình sử dụng, có khó khăn, thắc mắc thì quý cô có thể liên hệ trực tiếp với tôi được giải đáp thắc mắc. Chúc quý cô thành công. Xin chào quý thầy cô.